nó nhớ về chư đất trắng thanh sông khi trời buồn đổ hàng vị dằm sao lặng đồng hồn quê sông quê cùng cảnh cỏ lom khom bước chân đêm giá lưng cao quê ta ngày xa xưa ngã thương cao bóng dòng sông quê ngót điềm chữ mô thảm ân tình đi mô cũng nhớ về răng rửa dần mà thương thương quê nghèo có mẹ trăng khuya cứ bơ vơ ruột mẩn răng biết cắt răng rưa quê mẹ miền trung ơi đi mô cũng nhớ về răng rưa dần mà thương thương quê nghèo có mẹ trăng khuya cứ bơ vơ vội đêm dài suối nguồn lời quê chưa định ruột mặn răng biết cắt lòng lời quê chưa định ruột